Một tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở miền Bắc Ấn Độ. Một chiếc xe khách liên tỉnh đã lao xuống hẻm núi khiến 28 người thiệt mạng và 10 người bị thương. Giới chức bang Himachal Pradesh và cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra trên đường cao tốc. Chiếc xe bất ngờ lao xuống hẻm núi khá sốc và phía dưới có sông chảy xiết. Cú rơi khiến nhiều hành khách thiệt mạng tại chỗ. Những người thoát chết được sơ cứu và đưa đến bệnh viện ở thị trấn Rampur, Busaha gần đó. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Theo số liệu của cảnh sát nước này, mỗi năm có hơn 110.000 người chết vì các vụ tai nạn đường bộ.